Ờ, báo cáo ờ, các anh chị là như này uh, cái quy trình ứng dụng cái phân xịt để phục hồi cam vàng lá thì nó rất đơn giản mình chỉ làm theo cái quy trình là mỗi một gốc như này thì chúng em chỉ đạo là bón là năm nặng xịt cái loại từ năm cân đấy trên một gốc của cái cam từ 7 đến 8 năm tuổi này đấy thế và sẽ phun 5 lần mỗi ngày một lần bằng cái túi Sinic 300 g. Đấy. Và với 50 cây của mình thì ứng dụng là sẽ dùng khoảng 3 túi 3 túi bộ có 50 cây 3 túi để phun sau khi mình bây giờ là mình à, thứ nhất là uh, long sẽ cho cái cho người ta phát phát qua quanh quanh quanh cái gốc của nó phát sơ qua đi để mình bón phân và xong mình lắp vào Thôi bây giờ biết biên bản là không không để mình nói sơ qua cái quy trình đấy à. Vâng. sau đó thì uh, ờ, lắp đất rồi thì bắt đầu mình dùng ba cái túi đấy mình pha với tỷ lệ là uh, ờ, 200 lít mình phun đẫm đìa cho 50 cây đấy đấy và một lượt vun một lượt là tính được vào một lượt mỗi một lượt là ba túi ba túi ngày mai ngày kia ngày kia đấy đều là dùng ba túi ba túi là vẫn túi không loại đưa cho anh đấy thì vâng cái túi bé đấy ạ vâng, cái, túi, cái túi 5 cân là để bón ở ờ, cái đấy xong chị nói xong vẫn phải đưa một cái, cái bản giấy ra một vâng. cái nhớ là trình bằng giấy để cho Long vâng. trình nào xử lý xin thì là dễ không như cái khác Ờ, tí nữa là sẽ thực hiện ta thực hiện là bón luôn bón luôn và phun luôn làm ngay làm trong thời gian làm ngay lại làm một mô hình khác cũng ở vườn tú long vâng bây giờ cái chỗ kia bây giờ làm ờ, vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục cứ để đấy à? làm bây giờ làm cái chỗ vàng lá cây vàng lá nằm năm chọn cho 50 cây vàng lá 50 cây thì nó có phải là một chỗ bị 50 cây đâu chị nó là đánh dấu nhau vâng. kiểu vâng. nó khó không thì đánh dấu mà đánh dấu treo thẻ Thôi, nếu mà không mình, thì mình à, lại nằm ở người ta cắt đại biểu đi ra à phong ơi quay cái hình ảnh đi đi để mình cho vào cái phóng sự của mình mình đi những cái quả này là nó cũng vàng vọt này ăn nó không ngon quả nó đang xanh như này nhưng mà nó sẽ vàng để nó vàng như thế này xong nó khô đi nó khô đi xong những cái lá cành này đây này thuốc của chị là làm thế nào cho nó phục hồi lại đấy thì là anh à, thì chị với cả bác là xem nó như thế này các bác ca à. đây nó bị vàng lá như này à, đây nó vàng lá đúng đây nó vàng lá này lá nó nhỏ này lá nó nhỏ này đấy nó vàng này lên lên sao nó đơn mình viết đấy đây nó vàng như này đấy, tất cả như cây này là bị ờ, này bị đây lá dạ, vàng đang này. coi như là có vấn đề bị đang có vấn đề bị vàng đấy lâu dài nếu mình không chữa kịp thời là sẽ hỏng rồi là, là, là, là cây này lâu dài không chữa được là hỏng và cái quả này quả này là nó bị uh, như này là quả là bỏ đấy bị coi như là nó rụng bỏ đấy dụng vâng. bỏ đấy cái quả này này là nó khô để nó nó gọi là ờ, nó khô quả nó xốp xồ đấy chứ bây giờ này là nguyên nhân gì anh? nguyên nhân này nó bị là như bọn tôi nó lo là bị à, vàng lá gân xanh không không không chữa được Đấy. bây giờ sau này nha ví dụ như làm như này rồi thì sau này nó giống với cây bên kia đấy. cây đối diện kia đấy đấy cây cây đối diện kia chúng tôi đây. đang phun cùng với này. cả trong cái chỗ chỗ chỗ kia cây số cây vừa rồi xem nó ra sao đấy xem nó có tiếp phục được không đấy. còn lộc thì tất nhiên bọn này để nguyên là nó sẽ rất là bình thường có nó bị kiểu dạng bệnh sinh lý à? Bệnh bệnh bệnh bệnh gọi bệnh gì nhỉ? Ở trên bị à, ờ, vàng lá gân xanh. Gọi gọi là vàng lá gân xanh nhưng, mà nó do do nó nó bị ngạt nghẹt dễ. Nó bị nghẹt dễ. Gây bệnh như này. À, à, Chủ yếu là bị nghẹt dễ. Sinh lý cây. Tức là khi mà nó bị vàng lá như thế này, bị vàng lá như này nhé, thì những cái quả này này, những quả này hoặc là những cái quả kia kìa, quả đây đây đây nữa này à, hầu như là phải bỏ là nó sẽ khô à, nó xốp sổ nó không nó khô nó nhạt nó dụng hoặc là cái quả như này này quả này nữa này đây này. như cái quả này là hồng này đây đây ừ. Ừ, đấy đấy đây đây này đây để chú long bóc cái quả cam ra này đây mai nó khô nó xốp sổ nó xốp sổ à, đấy đấy những cái bằng này long cầm cháu cầm quả cam đấy đi cứ cầm quả cam đi đấy cái này là không ăn được đấy, bóc ra nó được có một nửa muối thôi nhưng sau tới đây nhá nó chín à. sang đều thì lại cái chỗ này chỗ chỗ lạm bóc nó lại ra như này à. à. không không ăn được, đấy đấy. là khô này đấy nó khô, rồi mà ít nữa nó sẽ dụng nó hỏng đây khô lửa muối vâng, đấy khô lửa rồi khô rồi thì tới đây nó bị tiếp nó cứ kéo lên dần vâng nó không phục hồi được nó cái cây nó kiểu nó đơ cây nó không phát triển nó từ và tới đây nó sẽ không ra hoa ra quả bệnh này Xong. là các bác đi mua là đa số như quả khô không bán bọn em là không không bán quả to càng khô <laughs> sau đây là à, đến giai đoạn là rạch đất để bón phân Đấy, bây giờ bà con rắc đi Ngũ gốc 5 ờ, nặng thì tương đương 5 nặng là 5 nắm đấy các chị nhé. Làm 6 lắm ấy, cái lắm bé kia thì ăn không mấy gì đâu. Lắm bốc ngửa, lắm, lắm thì ăn được tí rồi. Lắm bốc cái này bé quá. Đấy. Không chuyển sang cây khác đi. Đấy, cứ bốc cứ thế là được rồi. Đấy đấy. À? Đấy. Đấy con này nó làm sao ra thế được anh? Không ra được, nó không ra được đâu. Đấy. Ờ, Đây ông vừa làm dễ xong. Dạ. Vừa làm dễ, làm dễ xong. Làm dễ xong rồi đấy bác ạ. À. Vâng. Đây là đấy, chú, chú chú Long cũng cốc cốc xuống ờ. ở cốc một vị trí nữa cho quên. Đấy, nước tưới. Rồi tí là có xịt mà. Dùng bơm nước tưới hay dùng xịt nước tưới cây bây giờ. <laughs> xịt cây. su vào tận trong cái cái diệp lục ở đây trứng cũng khó diệt lắm. Cái đấy là là là khi mà lon là nó đẻ vào trong đấy rồi. Bắt đầu chuẩn bị nó mới nhú ra lộc. lâm lọc cái là nó con vẽ bùa nó ở đấy rồi. À. Chứ còn con bình thường này mình nhìn làm sao thấy con. Xuân này là vẽ bùa đây. Đây, vẽ bùa. Vẽ bùa. Đây là rất là hại đúng không? Không không phải hút chất mà nó làm xoăn lá nó xấu thôi chứ còn nó không không ấy đâu. Không ảnh hưởng cây. Vâng, không ảnh hưởng cây. Không ảnh hưởng cây. Không ảnh hưởng cây bỏ đỏ mới ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng nhưng mà đỏ không con ờ, nhiệt đỏ nó mới ảnh hưởng nhiều nhưng mà nó đánh vào nó xoăn đầu rồi thì hình hay là tết đúng rồi tết Bây giờ, à, anh cho em quay một số những cái cây đẹp của mình nữa Đây, đây, đây, thích đi Quay cây là chú Long này, chú Anh phải dẫn đi chứ Chú, chú, chú, sới, sới, sới cháu, mình chăm sóc cây Chụp hình lắm, sợ lắm Bảo đây, mặt cái cái bảo không có cái gì đây bắt tái tay tái dậy run lên tay cái diễn viên của mình này chết xong kéo kéo gì không bắt tái dậy kéo được mà truyền hình kéo đẹp phải kéo xấu kéo lạo được tháng vâng, sau xin nói trông nó rực rỡ luôn thấy kéo đây được không kéo này kéo này cắt cái gì vâng đây là hai túi phân silic đã cắt ra để đổ vào vào xô để ngâm sau khi là ngâm xong ta sẽ đưa vào bình để ta phun bây giờ là đúng quậy chỗ tăng lúc kia đây tháo cái dây lên bây khoáng lên ờ, quậy lên để cho nó ấy đó nó tan đó. À? ông này ông sợ lắm rồi này khi khuấy ờ, mà đã tan rồi thì ta chúng ta đổ vào cái phi này sau khi là rắc phân rồi ta xịt nước để giữ ẩm đấy vừa thôi vừa thôi thôi thôi thế thôi cứ xuyên vào gốc ấy thế xong là nó chảy ra là vừa đấy đấy thế thôi thế thôi được rồi sang cái khác đi đấy đấy đúng rồi các bảo chiều chiều ờ, cho ấy đi hai bà đi gấp luôn, hai ba bà đi gấp à. luôn tí. lại lại ờ, tráng tiếp vào đi. Vâng. chú Long là chân mất rồi. Chú Long đứng đầu Khoáng lên đi. đổ bình nó sẽ bị à, tắc ờ, vòi cô Tân đứng tiền lên tí nào cô Tân ơi 这个能进来进来多厉害。